ok em ơi thì hôm nay nè bạn thấy nè đằng sau lưng của mình nè đó bạn thấy gì không xin giới thiệu bạn nha đây chính là một cái cây táo do mình mới vừa trồng được anh em đó bởi vì là ở đằng trước nhà mình á mình thấy có cái sân ở đây nè mà mình thấy là nó để không không có gì hết cũng hơi gọi là thấy nó hơi hơi xấu cho nên mình đã quyết định mình sẽ trồng một cái cây táo thật là to ở đây luôn đó bạn xem nè quá trời táo luôn trời ơi và cây táo cực kỳ to luôn nha coi nè uh, vậy là từ nay là phong sẽ có rất là nhiều táo để phong ăn luôn ăn táo rất là tốt cho sức khỏe luôn nha bạn nào mà bạn gọi là có ý định mà giảm cân á thì các bạn có thể ăn táo để có thể giảm cân nha phong ngày xưa phong cũng ăn táo để phong giảm cân đó à, táo rất là ngon luôn ok để mình đếm thử coi, coi có bao nhiêu quả táo rồi nha để đếm coi à, một quả nè hai quả nè ba quả bốn năm sáu ủa gì vậy gì vậy gì vậy Dĩ danh Ủa dĩ danh không không Đâu rồi hôm, hôm nay em có một việc cực cực cực cực quan quan trọng cần cần em giúp là ờ, Bây giờ anh em chơi nhau bấy lâu rồi Hôm nay em có có cái vụ là có một cái thằng cáu Nó ở quê ở tận trên đỉnh núi á Bà gì bà ấy ship nó xuống đây free ship Bảo anh coi dùng một ngày Mà giờ anh bận mất rồi em trông dùm anh được không Thôi không được đâu anh ơi Em đâu có gọi là quen quen cái việc trong con nít đâu Với lại là em gọi là em ghét mấy mấy đứa con nít mà quậy quậy phá lắm Trời ơi lỡ nó vô nhà em nó phá dàn PC chăm cũ của em rồi sao gõ nhưng mà thằng này hôm nay anh bận lắm mà Nhưng mà với cả thằng này nó cũng được Nó tóm lại là nhận kèo trả một ngàn kim cương Chơi không? một ngàn kim cương chơi luôn chơi luôn được rồi anh anh cứ dẫn nó qua đây em em giữ nó giùm cho trời yên tâm trời các bạn ơi giữ một thằng nhóc được một ngàn kim cương quá ngon trời ơi xịn dạ, vậy ừ, chứ một cục luôn à thôi bây giờ tổng lại là như thế nhá chồng dùng anh canh nha giờ anh đi công việc gấp anh đi liền trời ơi bận quá trời ơi à, ok ok tạm biệt anh nha anh đi cẩn thận nha ok anh cứ đưa thằng nhỏ đem em trông giùm cho rồi mấy bạn ơi <laughs> ui mấy bạn ơi hôm nay anh dịch có một thằng em ở dưới quê lên và hàng em của anh dịch gọi là à, đến đây và thăm anh dịch nhưng mà anh dịch không trông nó được và anh dịch nhờ mình trông nó giùm ờ, đó ờ, và anh dịch trả cho mình đến tận một ngàn kim cương luôn trời ơi có cục kim cương để xài rồi ok quá xịn <laughs> rồi thôi chắc giờ mình vào nhà rồi mình chờ cái thằng nhóc nó tới vậy ừ, trời ơi không biết cái thằng nhóc em của anh dịch thì sẽ trông như thế nào ta ôi có khi nào em anh dịch nó cũng có màu vàng giống như anh dịch không ta <laughs> chắc là hài lắm luôn á ok thôi cậy đi tí nữa mình xem cái thằng nhóc như thế nào còn giờ thì lên chơi game thôi ủa sammy bạn đang chơi gì ạ à? trời tôi không thấy tôi đang chơi tôi đang chơi mini world chứ chơi gì trời ơi trời à đang chơi mini qua hả ừ cho cho tôi chơi với cho tôi chơi với ok rồi về chơi game nào chơi game thôi One hour later. Ủa, ơi Sam ơi, hình như tôi mới vừa nghe tiếng chung cửa phải không Sam? Ờ đúng rồi ông, xuống mở cửa đi, tôi đang chơi dở nè À ok ok, để tôi xuống dưới tôi coi coi ai vậy ta Ủa giờ này mà ai bấm chuông cửa nhờ để mình xem coi Ủa, Ủa, hello chị Camui, có chuyện gì vậy chị? Không ờ, không, à, chị nghe nói là em trong uh, ờ, em trai của Việt Thay Việt đúng không? À đúng rồi, Ủa cái thằng nhóc màu vàng này là em trai của Dịch đó hả Dạ em chào anh ạ à. Ồ trời ơi lễ phép ta trời các bạn ơi Hóa ra là em trai của anh Mr. Dịch cũng có màu vàng luôn bạn ơi Trời ơi thằng nhóc nó dễ thương gì đâu quá trời nhìn kìa Nhìn kìa cái mặt nó dễ thương y hệt như Dịch luôn á Ủa, ủa, mà chị Cam ơi Sao hôm nay chị Cam ơi lại dẫn thằng nhỏ tới tới tới đây làm gì vậy Tại vì hôm qua vịt nhờ chị trông nên là hôm nay vịt trả giao trả nó bàn giao cho em thôi À hóa ra hôm qua anh anh Dịch cũng nhờ chị trông hả Ờ, rồi à, ok ok vậy được rồi vậy được rồi thôi em, nhỏ em em vào vào vào vào, nhà anh đi đó vào vào nhà anh ở ở trong đây ha một tí nữa anh dịch về nha ok vô nhà anh ngoan nha em ngoan nha ok rồi à, vâng. cảm ơn chị ca mui nha rồi ok vâng. chắc là xong việc rồi đó chị chị về đi bye bye chị ờ, em cố lên nha em chị tí lắm làm được cố lên ủa gì gì mà cố lên ủa sao hôm nay chị ca mui chị lạ lạ ta ủa có gì đâu mà cố lên trong cái thằng nhóc có tí xíu mà có gì đâu chạy ờ à, ok thôi không sao giờ lên à, thăm thằng nhóc mới được Ê ủa cái gì á cái gì anh ơi bình tĩnh bình tĩnh có chuyện gì á cái chuyện gì á trời, trời ơi gà pt ngon quá trời ủa gì á gì á ủa gì á sam trời ơi tự nhiên có thằng nhóc là là lên đây xong rồi đòi chơi tỉnh của ông nè trời ơi, bình tĩnh bình tĩnh cái này là em của anh dịch đó trời ơi bình tĩnh đi thằng nhóc này nó ngoan lắm không sao đâu ngon quá ê ê thằng nhóc kia cái này là bánh hamburger của anh mà ai cho mày ăn vậy hả hamburger mua mua vừa gửi em chưa có gì em anh em đói quá em ăn mà anh mắng em quá <laughs> à, thôi được rồi thôi được rồi anh anh xin lỗi à, đừng khóc nữa đừng khóc nữa anh xin lỗi trời mấy bạn ơi cái thằng nhóc này nó cái thằng nhóc này nó, nó khóc nhẹ um sùm mà khó chịu quá bạn ơi à, thôi được rồi em ơi em, em đừng khóc nữa nha nha ngoan đi ngoan đi anh à, à, thôi được rồi em em trả em trả mấy cái máy tính cho anh đi anh còn làm việc nữa em trả trả máy tính cho em đi cho anh đi em là cung bọ cạp một khi đã động đến lòng tự trọng và nhân ái của em thì không thể làm ra thứ em sẽ quyết định trừng phạt anh bằng cách từ từ đào pt ai ai ai nhóc kia thằng nhóc kia đứng lại ai thằng nhóc kia đứng lại chạy về pc đây Ơi thằng nhóc kia ôi ôi trời trời nó chạy nhanh quá bạn ơi ôi đứng lại coi thằng nhóc kia tao giết mày bây giờ ôi trời rồi xong nó bắt cua leo nóc nhà luôn mày ơi à mày mày mày đứng lại mày đứng lại mày chạy đâu khác mày chạy đâu ôi trời thằng nhóc này chạy nhanh quá bạn ơi rồi trời ơi bạn ơi ơi là trời mình không ngờ là em của anh Dịch lại quậy phá đến như vậy luôn á trời Mới hồi nãy mình thấy nó còn hiền hiền Cái tự nhiên chạy vô nhà mình xong rồi nó phá À nó đang đang đứng nó đang đứng trên nóc nhà kìa Em ơi Thằng nhóc kia xuống đây Bây giờ em có trả vàng PC cho anh không mà nói Hả ừ, Cái gì kia Trời còn không. nhỏ mà chơi chơi súng rồi hả em ừ, nó bắn nó bắn mình các bạn ơi Trời còn nhỏ mà chơi súng ấy kìa Ôi ơi mấy bạn ơi thằng nhóc này nó quậy quá Nó lấy vàng PC 100 cụ của mình Xong nó chạy trốn mất luôn rồi à, Thôi rồi cãi đi dù gì nó cũng là em của anh dịch mà thôi kệ kệ trời ơi trời không ngờ em của anh dịch lại trẻ trâu đến như vậy trời ơi trời thôi bây giờ mình mặc kệ đi chắc một tí nữa nó nó nó đói bụng thì nó cũng tự mò về nhà thôi kệ đi bây giờ mình à, nghĩ rằng là mình phải gọi là lên trên nhà mình ngồi đó nghỉ xíu đi rồi tí nữa chắc chắc nó cũng tự nó quay về à trời ơi trời Ai, trời ơi, không có máy tính để chơi game buồn quá bạn ơi <laughs> À mà quan đói bụng quá À trời ơi, Sam ơi, Sammy ơi Gì ạ? Dạ? Tôi nói bà nghe nè, tôi đói bụng quá Bây giờ bà xuống dưới bà hái tôi ít táo tôi ăn đi, tôi đói bụng quá à Rồi rồi, tôi biết rồi, đừng lấy đợi tí nha, tôi xuống tôi hái liền nha Ok ok, rồi mấy bạn ơi, thằng nhóc cái thằng thằng thằng nhóc nhỏ trẻ trâu em của anh Dịch nó lấy cái dàn pc của mình nó chạy mất tiêu rồi bây giờ mình không có pc mình chơi game tức ơi là tức trời ơi <laughs> giờ sao hả trời mệt quá ủa cái gì vậy xuống đây bà xem nè ủa gì vậy ui xuống đây trời chạy, ơi chạy táo táo táo táo của tôi sao mà nó đụng xuống đất hết rồi ủa bay thằng nhóc thằng nhóc kia mày làm gì vậy hả <laughs> mấy chục quả rồi chưa tìm thấy được quả nào ngon được mỗi quả ăn này ăn này mấy con kia chua lét Trời ơi thằng nhóc đây Cái này mày mày có biết là cái cây táo này tao trồng mấy tháng trời nó mới mọc lên cây táo to vậy không Mà bây giờ mày hái táo của tao xong mày trội xuống đây hả Thằng trẻ trâu kia mày xuống đây nhanh lên Xuống đây Trời ơi ai quan tâm Táo này trồng ngoài đường nè Có phải trồng trong toilet trong nhà đâu mà kêu là của tôi trồng Giờ tôi ra ngoài đường tôi thấy cái cây tôi thích thì tôi giặt Mà giặt ăn không hết thì tôi dục Ồ, oh, thằng nhóc này láo nha Hái táo đã hái hết của anh mày rồi Mà mày còn hái mày ăn không hết rồi Mày mày mày, mày dục hả Mày biết cây táo này là anh anh mày trồng cực khổ luôn Thằng nhóc này láo quá Được rồi rồi à, Đây, móc leo đây Ok, dí theo nó Thằng nhóc kia đứng lại mày Đứng lại ông thằng nhóc kia đứng lại cái thằng nhóc con này cái thằng trẻ trâu này đúng là thật là láo cá mà đứng lại coi Ê, ừ, mày hả tao ta đâm mày nè ừ, nó chạy rồi nó chạy rồi Ê, mày đi lui nha mày đừng về đây nữa nha trời ơi Ôi, trời, trời ơi Trời ơi mấy bạn ơi Cây táo của mình Trong mấy năm trời Mới được có mấy quả mà nó đem đi nó hái Xong nó chọi dưới đất hết trơn rồi Còn gì đâu mà ăn Trời ơi nó trội xuống đây là dơ hết rồi Sao ăn được Mày đi luôn nha thằng nhóc kia Mày đừng về đây nữa Trời ơi <laughs> Sam ơi

thằng nhóc này ui ui nó bắn mình bạn ơi trời, trời, trời ơi thằng nhóc này trời ơi tức quá không làm gì được nó hết hồi ơi mấy bạn ơi đúng là con nít mà nó chạy cực kỳ nhanh luôn bạn ơi mình không thể nào mình dí được nó luôn á trời cũng tại mình ăn cho nhiều vô mập như heo luôn rồi dí không lại thằng nhóc ơi kỳ này là phải chờ anh dịch về thôi chứ giờ biết sao giờ nhưng mà nhưng mà tức quá <laughs> nó phá rồi bây giờ làm sao đây hư hết cây táo của mình rồi à, tức quá tức quá sam ơi tôi nói bà nghe nè tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà gọi là nhường nhịn thằng nhóc này được nữa rồi chúng ta đúng phải rồi. gọi là bắt nó lại thôi đúng rồi đúng rồi bây giờ đúng có rồi. cách gì không Bây giờ tôi đang nghĩ nè là chúng ta chắc là phải xây một cái bẫy Sam ơi Hàng nhóc này nó, nó, nó, chạy nhanh lắm cho nên là không thể nào mà dí nó được đâu Chúng ta phải lấy bẫy chúng ta bắt nó ờ, Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ây da, cái thằng nhóc này còn bắn mình nữa kìa Trời ơi, thằng nhóc này, mày, mày láo hết, lấy súng tao bắn mày thằng nhóc Đứng lại Mày chạy không, mày chạy Trời ơi, cái thằng nhóc này láo quá bạn ơi Mày đâu rồi, mày đâu rồi, mày chạy đâu À, nó nó chạy lên Gamin hao rồi bạn ơi Mày đứng lại coi Mày đứng lại coi thằng nhóc kia Mày đi đâu Hả, mày, mày, mày chạy. Tao dí tao bắt mày nè trời, trời ơi, leo nó không được các bạn ơi, thằng nhóc này nó nhanh quá Ây, Trời ơi, Sam ơi Thấy chưa, thằng nhóc này nó phá quá Bây giờ tôi bà phải xây một cái bẫy để bắt bắt nó lại thôi Ừ, đúng rồi, bây giờ mình hai mình về mình xây đi Ok, bây giờ bà bà đi theo tôi nha Ok bạn ơi, mình tức cái thằng nhóc trẻ trâu này quá Nó phá quá bạn ơi Cứ tưởng là em của anh Dịch là hiền lắm Ai về đó nó quậy phá quá Nó qua nhà mình nó phá tùm lum la luôn Đúng là hai anh em nghịch ngợp y hệt nhau á à, Mặc dù là anh Dịch gọi là à, cũng nghiêm túc á Nhưng mà thằng nhóc em của anh Dịch thì nó quậy phá quá Mình không thể nào mà chấp nhận được rồi Nó còn lấy dàn PC của mình nó trốn nữa Mình phải bắt nó lại thôi Bây giờ nè, tôi với bà sẽ cùng nhau xây bẫy rồi là bắt nó lại nha Sam Lại lại lại lại, okay, lại. Ok ok Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi với bà sẽ cùng nhau xây một cái bẫy tôi vừa mới coi trên mạng tôi biết được một cái bẫy này rất là hay luôn bây giờ tôi sẽ tôi với với bà sẽ cùng nhau xây cái bẫy này ra và bắt cái thằng nhóc này lại để gọi là chừng trị nó nó dám lấy dạng pc của tôi ok rồi bây giờ mình sẽ lấy uh, đất ra nè thằng nhóc này kỳ này là chết với mình từ từ đừng đập đừng đập để tôi lắp lại ờ lắp lại rồi ok bạn ơi, mình đã chuẩn bị đủ đồ rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây cái bẫy đó ra nha Thì đầu tiên nè, chúng ta sẽ cần để một ít gọi là đá đá đá đá, đá điện ở bên dưới bạn ơi Đó, để đá điện bên dưới nè thì đây là một cái bẫy mà mình đã từng xây ra để mình cho anh Siro rồi đó Có bạn nào đã xem cái video cho anh Siro bằng cái bẫy này rồi Thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha Ok ok Còn hôm nay mình sẽ xây ra để mình, mình bắt lại cái thằng trẻ trâu đó Cái thằng nhóc trẻ trâu đó mình sẽ bắt nó lại nha Ôi ôi tao nói nó tức gì đâu mà nó tức tức sôi máu luôn các bạn ủa khoan hình như là còn thiếu mình phải đập ra thêm một ô ở đây nữa đó đập ra đây Trời ơi, Sammy, bà có thấy tức không? Chứ tôi, tức lắm luôn á Thời luôn nó qua nhà tôi nó phá rồi lấy luôn vàng PC tôi nó chạy đi mất tiêu luôn rồi Trời ơi, nó lấy PC không nói nên lấy điện thoại luôn Trời ơi là trời ơi, lấy gì lấy ghê vậy Cái điện thoại iPhone 11 tôi tặng cho bà mà nó còn dám lấy mà Cái thằng nhóc này nó láo thiệt chứ Trời ơi, quà mình tặng cho Sammy nè mà, mà nó cũng dám lấy các bạn ơi Đó, ok, mình sẽ để mấy cái à, block này vào đây nè Đó, để vào, để vào ok nhanh nhanh đi cẩn thận thằng kia nó tới nó lại phá mình kìa yên tâm đi thằng nhóc này nó không dám về đây đâu nó mà về đây tôi bắt nó lại luôn cho coi đó để này vào đây sau chúng ta sẽ để những cái tấm ván vào đây nè đó rồi ok, bây giờ hệ thống đá điện đã xây xong rồi nè Bây giờ mà bất cứ ai mà bị kẹt vào trong đây nữa bạn là không thể nào mà thoát ra được nha Đó, nhìn thấy không? Đi đến đâu là chỗ đó sẽ tưng lên và kẹt lại không thể nào mà ra ngoài được Đó Nhưng mà có một điều đó chính là hàng nhóc đó nó có thể nhảy lên được bạn ơi nó có thể nhảy lên trên đây và nó thoát ra được bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải chặn ở phía trên đầu này luôn đó mình sẽ sử dụng bằng một cái bờ lóc màu đỏ nha để mình chặn cái đầu nó lại đó rồi sammy bây giờ bà chui vô trong đây thử coi ok yên tâm tí nữa tôi tôi sẽ cứu bà ra ờ, ok rồi xong rồi xong thấy không Sammy không bao giờ phải thoát thoát thoát ra ngoài được chạy chạy chạy chạy chạy ra được không nhanh lên đó, chạy thử được, thử, thử, được. Ờ, thử thử chạy nhanh lên coi chạy nhanh lên đó đó bạn thấy không mấy bạn thấy không không bao giờ mà thoát ra ngoài được luôn nha kỳ này là thằng nhóc này chết với mình rồi ok rồi sam sam đứng im đứng im đứng im để tôi tôi cứu bà ra nè rồi đi ra ngoài đi uh, trời rồi, ơi ghê okay. quá rồi Bây giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần đến một cái thứ vũ khí gì đó À không à không phải là vũ khí Mà là cần một cái gì đó để gọi là dụ thằng nhóc con nữa bạn ơi Hàng này nó là trẻ trâu Cho nên mình nghĩ rằng nó sẽ rất là thích đồ chơi luôn Mình sẽ bỏ đồ chơi vào trong đây để dụ nó nha bạn à, ok Cái gì chế độ chơi thì mình ở chế độ sáng tạo mà mình có nhiều lắm Để xem coi Mình sẽ bấm vào đây sau đó mình sẽ chọn trong cái phần gọi là đồ chơi nè Đây bạn xem nè Trong đây là chúng ta đang có rất là nhiều đồ chơi luôn Ê, Có robot nè Ờ à, hợp lý hợp lý rồi bây giờ mình sẽ bỏ đồ chơi vào đây nha Đây nguyên một con robot luôn bạn ơi Rồi bỏ vào đây nè Đó thấy không Bây giờ là ở trong đây là có một con robot này nè ờ, à, Thằng trẻ trâu này nó mà thấy con robot thế nào nó cũng chạy vô lụm con robot là thế nào mình cũng sẽ bắt được nó anh em ơi mình mà bắt được nó là mình sẽ quýnh cho nó như đòn luôn Cái thằng nhóc con này Đúng là trẻ trâu mà Ok sao mày Bây giờ là tôi với bà kiếm cái chỗ nào đó nấp đi Nấp nấp nấp nấp Bây giờ mình nấp đúng đi rồi, Xong mình rồi. chờ thằng trẻ trâu tới Này đằng sau cái táo nè Bây giờ mình chui ra đây mình nấp đi Ok Bây giờ bọn mình sẽ đứng ở đây để mình nấp Mình chờ cái thằng nhóc trẻ trâu nó tới đây nha anh em Ok Kỳ này mày chết với tao rồi thằng trẻ trâu kìa nên nên đa đa đa đa đa đa Ngạc kẹo vào quá trời Hỏi đứng ăn kẹo hồi mà chưa thấy Phong cận đâu ừ. Ừ. Ừ, ừ Phong đâu người ta Không dí mình nữa hả Trời ơi không dí mình là cái tượng đòi dí mình cơ mà Trời ơi bắt đi bắt đi leo leo leo leo <laughs> nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè ừ phong cẩn đâu ta trời đuổi mình có một hồi giờ béo mập ú làm sao mà dí được cái thân hình mạnh khảnh body sáu muối như mình trời còn lâu mới đuổi được nha này thì phong cẩn lại chọi gạch vô nhà cho phải kính chơi này ừ ồ con robot của ai để đây giữa đường giữa chợ giữa xóm đẹp vậy ta con này mới nè con này mẫu robot mới của năm nay mới ra mắt là <laughs> giờ đây lại không có ai <laughs> ngày trưa mình đi học cô mình dặn là <laughs> nhặt được của rơi tạm thời đứt túi trời vô bóc đẹp như này mà không đứt đôi túi thì hơi phí ơi xin nhé trời là bất ảnh hưởng ủa ủa ủa ôi ôi thằng làm sao bây giờ ấy ấy ấy cứu tôi đây cứu tôi đây à <laughs> bắt được nó rồi sao ơi bắt được nó rồi dạ. à thằng nhóc con này cái thằng trẻ trâu này của tao tao mới được mày làm gì tính làm gì ui ui chọi đá mình chọi đá mình mày ơi à thằng nhóc này láo mày dám chọi đá tao đó ha thằng trẻ trâu này bị kẹt ở trong đây rồi mà còn gọi là dám chọi đá tao nữa ha ừ sam ơi tôi nói bà nghe nè bây giờ mình đã bắt được thằng nhóc này rồi giờ mình làm gì đây theo tôi cái thằng này nó quá nhiều tồi nó ăn cắp đồ Ây của ăn cắp điện thoại của tôi chọi đá tôi chọi đá kìa tôi nhóc đây à ok thằng này láo thằng này láo được rồi dám nhà mẹ ok rồi mình sẽ xây hàng rào mình chặn lại luôn mày ơi ok đứng trong đây luôn đi tao cho mày nhốt mày mày đúng rồi nhốt lại luôn nhốt mày lại đó. luôn thằng nhóc mày tưởng mày là em của anh dịch thì tao sẽ tha cho mày sao hả thằng trẻ trâu kia trời ơi nhốt mày lại đó xây lòng lòng sắt nhốt lại ờ, luôn rồi ngục tù luôn cho nó ngục, ngục tù, tù luôn đó đứng trong đó đi bây giờ em là như con heo hả đúng rồi nhốt mày trong đây y hệt như con heo luôn á anh phong ơi tay anh phong ơi tha cái gì mà tha nãy quậy phá sao không khóc đi bây giờ cái đầu bị nhốt rồi khóc <laughs> sao mày không có tha vậy đó không tha vậy đó sao mày tôi nói bà nghe nè bây giờ bọn mình xử thằng nhóc trẻ trâu này như thế nào đây hả để tôi với cái cái thằng này chúng ta nên làm những chuyện rất đơn giản thôi bây giờ ông lấy cho tôi một ký đậu đen một ký đậu đỏ trộn lại xong bây giờ cho thằng này lựa ra đó <laughs> bà tào lao bà nghĩ thằng này là là là là con là, là, là cô tắm hả trời lấy một ký đậu đen ký đậu đỏ trộn trộn cho nó ngồi lửa <laughs> bà bị điên hả bà đọc chuyện cổ cổ cổ tích nhiều quá bị khùng rồi hả trời ơi dạ ơi, làm vậy ác lắm, làm vậy ác lắm Tự nhiên không, lấy đậu đen với đậu đậu đỏ trộn vô làm gì tội nghiệp thằng nhỏ Bây giờ tôi chỉ bà nè, bây giờ tôi với bà sẽ lấy muối trộn chung với đường Sau đó bắt nó ngồi lửa, vậy nó mới ghê, vậy nó mới nó mới gọi là không không không ác hiểu không đó Tôi là ác xương xương, còn ông chắc là ác à, đời mẹ đẻ luôn á, trời ghê vậy Trời đúng rồi trời Với cái thằng nhóc trẻ trâu này á là lựa đậu thôi là cũng chưa đủ đâu Phải cho nó ngồi lựa Rồi mình lấy đường mình trộn chung với muối Mình cho nó lựa ra thì thì nó mới vừa tầm với thằng nhóc này các bạn ơi Trời ơi trời Thôi rồi mình nói giỡn vậy thôi Nhưng mà mấy bạn muốn mình sẽ phạt cái thằng nhóc trẻ trâu này bằng cách nào Thì các bạn hãy nhớ bình luận lại cho mình biết nha Chứ cái thằng nhóc trẻ trâu này Ờ thấy không à, lại còn dám dùng gạch chọi nè À, à, à, à, à, à, con chọi mà nữa kìa Thằng này láo thiệt Ok sao bây giờ tôi với bà gọi là dùng dùng gọi là block chặn lại luôn nhốt ở trong đây luôn cho nó khỏi thở <laughs> cho nó khỏi thở cái gì vậy <laughs> thôi để lại bài lụa thôi để bài lụa thôi đợi làm gì tôi à. chặn lại luôn tôi ghét rồi thằng nhóc này tôi nhìn tôi ghét quá tôi chặn lại cho nó khỏi thở luôn à nó còn chọi tôi nữa kìa thằng nhóc này láo thiệt nó dám lấy đá nó chọi tôi kìa ơi trời ơi trời tôi quá trời luôn nè cho tao, cái lụi nó thở đi tao sẽ tao sẽ nhốt mày lại không cho mày thở luôn <laughs> cho mày nghẹt thở luôn rồi con ok bạn ơi Thôi, mấy bạn ơi cho làm gì thằng nhóc này lì <laughs> lắm khỏi chặn lại luôn đó ờ. ok bạn ơi thì mấy bạn <laughs> mấy bạn muốn là mình sẽ phạt cái thằng nhóc trẻ trâu này bằng cách nào thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha mình sẽ làm theo ý của mấy bạn nha thằng nhóc này quậy phá quá trời ơi em của anh dịch là mình cũng sẽ không tha đâu mặc dù nó là em anh dịch nhưng mà mình không tha đâu quậy phá quá làm gì trời ơi ok rồi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 vãi nồi tạm biệt